này đó bu nói gì đi tặng cái hoa nói gì chứ dạ em đang không biết nói gì trời ơi mình à, tập nói đi rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả em cũng không tặng hoa vậy à rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không dạ không dạ không rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn dạ đúng em đưa vậy thôi đó hả hèn dạ gì tôi biết nguyên nhân rồi đó Nó nằm chỗ đó đó à, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh anh không biết nè anh ở đây chưa có nghĩ tới ủa ủa câu này kỳ quá anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng không được luôn quan điểm tình yêu em, em chưa nghĩ tới luôn em cũng biết luôn hả thì gặp mặt thì yêu ra anh cho em đâu có biết là ờ, quan niệm là sao đó vậy không quan niệm, chỉ gặp mặt thích nhau thôi à, thích nhau là yêu thôi hả à, dạ. à, tội nghiệp này quá ta hồi đó giờ em yêu ba mối tình rồi đúng không có vợ luôn rồi dạ đúng rồi rồi em gặp vợ em em có nói gì vợ em em yêu anh yêu em hả anh anh thích em này kia em ít nói lắm em không nói không có nói luôn dạ đúng rồi cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á 14 tháng 2 em có em có tặng quà cho vợ gì không? Tặng quà dạ không, ít lắm Em không có lãng mạn lắm Ủa, ủa, ủa rồi thí dụ Em đã làm được cái gì cho vợ em? Trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay Chưa làm được gì Chưa làm được gì Chưa làm được gì Tức quá trời tức Anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa Mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu bây giờ nè nếu em thương một người con gái em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó không chứng minh được <laughs> vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha bạn phải làm cách ừ. nào để bạn nếu mà bạn hiện tại nè nếu mà bạn đang thích cô gái này rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi nhưng ừ. đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút tại vì chúng tôi không bấm nút dùng cho bạn được à. à, em tên vũ em ở rạch giá em là cái gì vũ quốc vũ buộc vũ bùi quốc vũ dạ ở rạch giá kiên giang dạ đúng rồi em làm gì vũ nhà em có công ty riêng em phụ giúp gia đình công ty riêng rồi làm về gì vũ phân phối sản phẩm tả em bé tả hết à, ghi à, tả em bé đó hả dạ đúng rồi mình uh, sinh năm mấy em sinh năm 86 86 rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn nữ nè Em à, chào chị Ngọc Lan Chào anh Quyền Linh Chào quý vị khán giả Chào em Dạ, em là à, Thúy quanh năm nay à, 35 tuổi Hiện em đang là nhân viên kế toán Em, em sinh sống và làm việc ở à, tỉnh Trà Vinh Trà Vinh và huyện nào vậy em? À, dạ, ở thành phố Trà Vinh đó anh Thành phố Trà Vinh luôn Dạ Trà Vinh đi Kiên Giang thì cũng à, không xa lắm nha Mình, <laughs> Dạ à, mình đi qua Cần Thơ tới ngã ba Lầu Tẻ quẹo xuống thôi ha à, Bây giờ đường cao tốc đi cũng dễ rồi Em à, nói cho bên nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của em đi Vũ Ưu điểm là em kiên trì siêng năng chịu khó <laughs> kiên trì siêng năng chịu khó hả em làm cho gia đình em ờ, nhưng mà em làm nhiệm vụ gì vũ tất cả là kế toán mà giao hàng làm đủ thứ hết ông kế toán luôn hả dạ đúng rồi ờ giỏi vậy trời là biết thôi chứ con không phải làm nhưng trong công việc là biết hết à coi như coi quản lý chung dạ, đình ha khuyết điểm là gì ngại trước đám đông rồi sợ gái sợ gái sợ, <laughs> sợ gái à rồi mời nhà gái đó bên đây đang sợ gái đó mình có ưu điểm gì nè à, dạ ưu điểm của em là vui vẻ à, cẩn thận à, tận tâm với à, công việc sống thì à, yêu thương quan tâm à, chăm sóc biết lắng nghe ừ. rồi còn khuyết điểm khuyết điểm của em thì à, hơi à, thiếu tự tin <laughs> với à, có khi cũng sống hơi bi quan chút à. <laughs> với những cái vấn đề mới thì em cũng cần thời gian nhiều thời gian để mà tiếp cận chị không sao biết đâu là sau chương trình này thì em sẽ có một người ở bên cạnh động viên em để em có một cái suy nghĩ nó tích cực hơn lạc quan hơn dạ à. cảm ơn chị đường tình duyên em sao trên ba người trên ba người Trời. dưới mấy người không có dưới à <laughs> cái mối tình đầu tiên là em quen được mấy năm dạ bốn năm bốn năm mối tình thứ hai hai năm hai năm mối tình thứ ba năm mấy năm rưỡi là coi như bảy năm mấy yêu đương đó ha Em là quen không đúng không? Yêu nhau sâu sắc không? Dạ cũng sâu Có đăng ký kết hôn hay gì chưa? Có một lần đó. Có một lần rồi hả? Dạ Hai chồng ở nhau mấy năm? Chưa được năm Có con chưa? Dạ rồi Con lớn hay nhỏ? 4 tuổi, gái à vậy là sâu sắc rồi nhưng mà có cãi nhau gì lớn không tại sao chia dạ tay dạ không lý do sao chia tay thì em nghĩ là không nợ đó chứ không cũng không cãi gì cũng không giận gì lạ lùng tính... vậy ta tôi phải qua tôi gặp cái anh chàng anh này tin coi là ừ phải có phải vấn đề gì đó chứ. nó mới chia tay chứ không có cách nào mà tự nhiên không có nợ được tự nhiên hai người chia tay chứ á chào em Thì em nghĩ tay <clears throat> thật ra vũ biết không không phải là tụi anh à, soi cho ra vấn đề đó đâu dạ nhưng mà anh nghĩ rằng là chúng ta phải biết được chúng ta có lỗi gì trong cái chuyện là một là cuộc tình hai là cái chuyện gia đình đó hay là vũ ngại chia sẻ cái việc này với mọi người nói cũng khó lắm vậy tại sao các bạn đến được với nhau thì có duyên thế rồi sau cái buổi ngày hôm nay nếu như hai bạn bấm nút là bởi vì hai bạn cảm thấy là bạn cảm thấy là bạn có duyên với cô gái này xong cái ngày mai các bạn không tiếp tục với cô gái này các bạn cho là ờ không có nợ cái duyên cái nợ nó đâu phải dễ dễ đến và dễ đi như vậy được thì ừ. bây giờ cái ừ. mong muốn em có một cái người bạn gái sắp tới nó là cái hình mẫu như thế nào cũng biết hiểu đẹp ra đẹp là được rồi đẹp là được rồi hả Đúng. bên đó thì xinh lắm cô gái bên đó rất xinh và trong trẻo à. em có mong muốn cái người phụ nữ đó có tính cách như thế nào không mạnh mẽ chút rồi gì nữa sạch sẽ chút sạch sẽ thơm ừ. thơm tho yeah. Dạ. đúng không có cái điều gì vũ không thích ở phụ nữ không không không có hả đúng rồi người ta sao cũng được đúng không đúng rồi rồi ok hợp với mình là được ok để coi coi uh, sạch sẽ ha dạ em chào à, anh rồi xin chào em gái dạ dễ thương rất là xinh ha tối em gái làm kế toán hả dạ ở trà vinh luôn dạ quê nhà mình ở đó luôn dạ mình đang sống với ai đó dạ em sống với ba mẹ em bao nhiêu mối tình rồi à, em à, có một mối tình lúc em đi làm ừ. rồi à, khoảng 2 ờ, năm thì bạn đó cũng đi làm một nơi khác đó, như xa mặt cách lòng rồi tụi ừ. em cũng nhạt dần nên chia đó tay. đó cũng là một uh, cái lý do lý do để chia tay nhau đúng rồi ha xa mặt cách lòng và bây giờ thì ờ, cái mối tình này nếu mà có gắn với nhau thì nó xa không vậy em tà vinh với lại kiên giang đó ừ, em nghĩ khoảng cách cũng không có đến nỗi xa đâu. đó được vậy là vậy được rồi ha rồi bây giờ mình mong muốn có người bạn trai như thế nào dạ em mong muốn bạn có việc làm ổn định ừ. cũng có cầu tiến trong sự nghiệp yêu thương gia đình ừ. à, thủy hoàn cảnh bên đây là có ờ, một em bé rồi đó em có ờ, chấp nhận cái hoàn cảnh này không có ngại không để uh, em th tìm hiểu rồi uh, từ từ em sẽ suy nghĩ lại ừ, <laughs> tức là rồi. vấn à. đề con cái là em không ngại ha rồi ừ. bây giờ thì uh, hỏi người thân thôi hỏi người thân thôi em đi với ai dạ em đi với bạn thân của em em là bạn thân của quanh thì hôm nay đến chương trình cũng muốn ông tìm hiểu được một tâm đầu ý hợp để làm bạn trên con đường đời phía sau này em thấy bạn trai bên này thứ nhất có là về khoảng cách địa lý thì cũng hơi xa đó à, thứ hai nữa là bạn cũng cảm thấy là những chia sẻ của bạn có phần hơi hời hợt em chỉ góp ý vậy thôi còn ờ, phần quyết định sẽ do ông rồi cảm, cảm ơn em, em. À, vũ đi với ai em gái của em em gái hả <laughs> rồi chào em gái dễ thương vâng chào chú Nguyễn Linh rồi. Dạ, chào chị Ngọc Lan chào em chào chị chào em ừ. dạ anh hai con thì thật sự là khá ngại đám đông em nói với anh hai là chị thật sự là dễ thương đúng với mẫu của anh hai luôn á hiền lành dạ thật sự em gái có thích không dạ thích à thích người dạ. chị vậy đúng không dạ rồi vậy thì cảm ơn em có duyên hay không nhá, tùy vũ thôi bây tùy giờ thì bạn. À, Duyên nợ nằm ngay chỗ này hai ba Mở rào Chuyện còn lại là của Vũ đó Vũ Bắt đầu đi đi tặng cái hoa nói gì chứ Vậy dạ, em đang không biết nói gì Trời ơi Mình à, tập nói đi Rồi cái em cầm tặng hoa ai em cũng đưa vậy đó hả Em cũng không tặng hoa bây giờ à, Rồi ví dụ em tặng đồ cho vợ em nói gì không Dạ không Dạ không Rồi hồi đó em tặng quà cho người yêu em cũng không nói gì luôn Dạ đúng Em rồi. đưa vậy thôi đó hả dạ, Hèn gì Tôi biết nguyên nhân rồi đó Đó, nó nằm chỗ đó đó rồi ngồi rồi, đi thôi, à. hai bạn ngồi đi đây chị hỗ trợ cho dạ dạ em chào anh <laughs> em nhiêu tuổi rồi nãy em chưa nghe rõ dạ em 35 à, tuổi ồ 35 nhìn không ra luôn á tôi, tôi nghĩ 25 không đó <laughs> dạ em cảm ơn anh có mấy người theo đuổi rồi dạ à, em cũng có tìm hiểu một số người nhưng mà ừ. tại vì em ờ, cảm thấy là suy nghĩ cũng khác nhau anh ừ. nên là không có tiến xa được khác nhau làm sao có thể là khác về sở thích hoặc là khác về quan điểm sống à, công việc của anh có ờ, vất vả lắm không không em anh làm ngày có hai ba tiếng à à vậy là có người hỗ trợ hay là Đúng rồi. dạ à, thu nhập của anh có ổn định không anh anh cũng biết là tại thường thường anh làm thì nhiêu thì cứ nó quay vòng vốn thôi cho anh không có thu nhập sao doanh số cao thì hưởng nhiều doanh số thấp thì bắn rớt thì doanh tiền ít thôi à, thời gian rảnh thì anh thường làm gì <laughs> đọc sách tập thể dục ừ. à, quan niệm của anh về tình yêu thì sao anh anh cũng không biết nè em anh nói đây anh chưa có nghĩ tới ủa ủa câu này kỳ quá anh cố gắng để xem em nói gì nhưng mà thật ra nó kiểu cũng được luôn quan điểm tình yêu em, em chưa nghĩ tới luôn em cũng biết luôn hả thì gặp mặt thì yêu ra anh chứ em đâu có biết ờ, quan điểm là sao đâu nói vậy không quan điểm chỉ gặp mặt thích nhau thôi à thích nhau là yêu thôi hả à, dạ ờ à, tội nghiệp này quá ta rồi đó giờ em yêu ba mối tình rồi đúng không có vợ luôn rồi dạ đúng rồi rồi em gặp vợ em ờ, em có nói gì vợ em em yêu anh yêu em hả anh, anh thích em này kia không em ít nói lắm em không nói không có nói luôn dạ đúng rồi cái ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 á 14 tháng 2 em có em có tặng quà cho vợ gì không tặng quà vậy không ít lắm em không có lãng mạn lắm ủa ủa, rồi thí dụ em đã làm được cái gì cho vợ em trong suốt thời gian em quen vợ em và lấy vợ em cho đến khi chia tay chưa làm được gì chưa làm được gì chưa làm được gì tức quá trời tức tại sao em gái ở nhà có ai góp ý anh trai những cái này không dạ thật sự là tâm nguyện quyết định của anh hai em tại vì anh hai em quen ai hay là cưới hay sao thì thường là anh hai em lựa chọn anh hai em thì thường là tùy duyên bây giờ anh hỏi em một nha dạ thí dụ em có gia đình chưa dạ chưa em có người yêu chưa dạ chưa luôn à thí dụ như em có bạn trai em có chồng hai ngày 8 tháng 3 cũng tặng quà cho em uh, ờ, 20 tháng 10 cũng tặng em ngày Valentine 14 tháng 2 cũng không tặng em gì cũng không nói gì hết em thấy như sao dạ thiếu quan tâm đó dạ thấy chưa vũ thật ra anh vừa thương em mà vừa bực mình em anh rất là thương em nếu anh ở gần em anh sẽ giúp em làm tất cả những việc này bản vâng, tính em nó trầm tính lắm em à, không làm được có lẽ anh hai ít có người nào chơi với anh hai để nói anh hai những điều đó anh nói đàn ông mà có nhiều tiền cách mấy đi nữa mà cứ như thế thì cũng không ai quen với mình đâu theo anh nè à, gọi điện cho anh thường xuyên dạ. anh sẽ có cách để trao đổi với em bây giờ nè nếu em thương một người con gái Em làm gì để chứng minh là em thương người con gái đó? Không chứng minh được Thì sao để người ta thương mình được? Em cũng không biết, tự người ta thương em, mà em thương lại đây Hoặc là em thương người ta, ta thương lại đó, em không chứng minh được Ủa người ta thương lại thì em phải chứng minh sao cho biết người ta thương, em thương người ta chứ Nếu cứ về hoài người ta đâu có thương được đâu <laughs> Đúng không? Thật ra vũ rất là hiền Thử, vũ không phải con người xấu đâu vậy giờ tôi hỏi bạn nè Hả? lý do tại sao bạn tham gia chương trình bạn không biết vợ. bạn không biết kiếm bạn vợ. kiếm vợ vậy thì bạn phải làm gì để bạn có được vợ <laughs> khó câu này khó để để tôi trả lời thật ra là bạn ừ, không nói được thành ra bạn đến đây để nhờ chúng ta nói giùm hồi nãy giờ mình phân tích để cho bên nhà gái hiểu hơn thật ra bạn rất muốn nói là yêu nói dĩ nhiên là không có yêu đẹp. được liền trong cái lúc này đâu rồi. nhưng mà bạn phải có cái sự nhiệt thành khi mà bạn tham gia chương trình chứ đúng rồi, đúng. đúng rồi bạn có sự nhiệt thành đúng rồi ngọc lan hiểu ý ạ ừ. à. nhưng mà tại tính từ nhỏ lớn là gì ừ. nó khó mình không biết nói làm sao nữa không biết nói làm sao thôi vậy bây giờ trả sân khấu cho bạn nha bạn phải làm cách ừ. nào để bạn nếu mà bạn hiện tại nè nếu mà bạn đang thích cô gái này rõ ràng khi mà hai bạn lên sân khấu này là rõ ràng hai bạn có cái duyên rồi nhưng ừ. đằng sau cái duyên đó thì bạn phải thuyết phục làm sao để cô ấy bấm nút tại vì chúng tôi không bấm nút dùm cho bạn được nào giờ thấy em thấy quen vậy lắm đó đó, đó vậy đó cứ tới luôn đi tới đi không quen rồi sao nữa không biết quen ở đâu gặp ở đâu thì anh không biết rất là quen có thể là em giống người quen nào của anh tại vì ở kiên giang thì, thì em đúng cũng em ít trà vinh phải không dạ em đúng cũng rồi. ít đi lên trên đó lắm ạ dạ hẹn người ta hẹn người ta đi chưa chơi. bấm nút mà sao hẹn tưởng tượng ra một cái hình bây ảnh giờ, sẽ hẹn hò bây giờ anh ra. hỏi anh hỏi dạ. em nha dạ em em thấy cái người đối diện đó em có thích không có hợp với ý em không dạ hợp sạch sẽ vậy cũng sạch à. có cái mắt kiến đó em tặng mấy đậu à Dạ em ờ, ba độ ba độ Thí dụ giờ mà em thích bạn gái đó Bạn gái Trà Vinh dạ. Bạn ấy nói giờ em ở đây kẹt rồi Em không đi em không đi Kiên Giang được Em có xuống Trà Vinh thăm bạn gái không? Dạ thì xuống cho anh Xuống không? Đó là phải xuống này là chạy xuống À phải xuống ha dạ. Rồi bây giờ nè từ từ Ví dụ như ngày hôm nay bấm nút hẹn hò Thì cái lịch mà bạn hẹn hò với cô gái này á ừ. Nó như thế nào? Một tuần bạn đi Trà Vinh thăm cô gái này bao nhiêu lần? hẹn hò ra sao chắc phải nửa tháng một tháng mới được lần nửa tháng tháng mới được lần lý do tại sao lâu vậy công việc nữa chứ không phải. bạn nói với tôi nãy là một ngày bạn chỉ làm có hai ba tiếng đồng hồ thôi đúng rồi nhưng mà ngày nào cũng phải làm chứ không có hai ba tiếng đồng hồ bạn làm xong rồi bạn qua bên đây bạn thăm người ta không được không được luôn nửa tháng mới gặp nhau một lần thì em thấy có phù hợp với em không dạ nửa tháng cũng được chị rồi bây giờ nè em không gái qua được chuyện rồi đó giờ là em gái thật ra anh vũ này dễ thương lắm bởi cái bản tính vậy thôi chứ thật ra anh là người tốt đó à, vấn đề là em có thể thay đổi anh được hay không thôi nếu em thấy đây là người có thể thay đổi được thích nghi với mình theo thời gian được thì mình cho anh cái cơ hội vậy thôi quan trọng là em thôi em có bấm nút không dạ bấm em có thích cô này không cảm dạ, giác cái gần gũi gần gũi đúng không dạ đúng rồi đó quan trọng là em thôi hết thời gian đúng quyết định bấm hay không là quyền của các bạn các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ngọc lan một hai ba Hết thời gian Đó, chuyện gì đã có rồi đó Em à, cảm nhận là em chưa được hiểu anh này lắm Đúng Anh chia sẻ ít quá đúng rồi khó hiểu đó Đã, dạ, hơi khó hiểu à. thôi thì à, nó đã vậy rồi không thể nào khác được ha sẽ có rất nhiều chàng trai sẽ bấm cho em gái đó em rất là dễ thương luôn rồi cũng sẽ có người bấm cho vũ thôi dạ yeah. tới đây chúng ta đành phải chia tay thôi không có duyên nợ gì hết vâng là nói đầu tiên cho phép em gửi chào anh toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em và anh quyền linh và chị à, chị chị hồng vân chị hồng vân gọi lời chào thân thương và trân trọng nhất em năm nay là 28 tuổi hiện tại là em à, làm à, việc tự do em có ngày buôn bán quần áo là em vô sĩ ở chợ cái thứ hai nữa là em à, có nhà cũng có nuôi tôm rồi em đợi chương trình này rất là lâu em đăng ký lâu lắm rồi đó vậy hôm nay được chương trình em thấy rất là may mắn à, à nói quá trời nói luôn á mà cuối cùng không biết tên là gì luôn á em tên gì à, nguyễn minh tân bao nhiêu tuổi tân 28 tuổi anh à, quê tân ở đâu ở uh, ấp xẻo Xu, xã vĩnh tân vĩnh châu tỉnh sóc trăng rồi mình buôn bán ở đâu em buôn bán bỏ xỉ quần áo anh mở ở đâu ở ờ, tùm lum hết chân tại bỏ xỉ ở chợ mà tùm lum là sao nói chung là em ờ, lên sài gòn này em lấy đồ về em bỏ xỉ các cái chợ chợ dưới sóc trăng á hả sóc trăng bạc liêu cà mau thì cũng có à hết. đi hết luôn dạ à. Ờ. em giới thiệu về mình đi dạ em chào chị hồng dân chào anh nguyên linh chào bạn trai bên cạnh với lại chào quý vị khán giả Em tên là Nguyễn Ngọc Giàu, hiện tại là em ở Tiền Giang và làm việc ở Tiền Giang luôn Dạ năm nay em 30 tuổi. Vậy là lớn hơn đây 2 tuổi đó em trai được không dạ anh thấy tuổi tác uh, trên lệch một hai tuổi nó cũng không có thành vấn đề ừ. gì miễn sao uh, về uh, lo cho cuộc sống uh, ừ. nửa đời còn còn lại không lo cái ăn cái mặc là tốt rồi là cuộc nửa sống đời chưa có nửa đời giờ còn lo nửa đời còn lại lo xa quá dạ em có đi nào bán ở chợ mỹ tho không dạ không anh em chỉ bỏ sĩ từ uh, hậu giang đổ lại thôi bây giờ mình bỏ sĩ mỹ tho cũng được đúng không cô kia ở mỹ tho đó dạ tiền giang hay mà dạ tiền giang đó Quyện nào dạ hiện tại ở nhà em á thì ở quyện tân phú đông còn à, em đang làm việc ở quyện châu thành gần mỹ em tho ơi, hiện tại em đang làm gì em à, hiện tại em là nhân viên bên à, tài chính anh à vậy đó hả hồi nãy em có nghe là anh nói là nhà mình nuôi tôm đúng không anh ờ à, đúng rồi anh ở sóc à. trăng xã vĩnh tân ở đó là giáp ganh với bạc liêu giáp lanh ganh với cái thành phố lớn á thường thường đi à, thành phố bạc liêu thì à, thường xuyên hơn thành phố sóc trăng tại lên cái thành phố nó xa quá biết hát bài sóc trăng không dạ ca cổ thì em à, làm được ca, cổ, cổ sao đâu lên câu coi sáng ờ, sáng ờ, hôm nay hay tin em đi Sài Gòn làm anh dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc nhìn xác pháo rơi đầy trước ngõ mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm Bữa nhớ em anh mới giả đò đi chợ Ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn Nghe bác nói thư nào em cũng nhắc Hỏi anh Tấn bây giờ có vợ ở đâu chưa Hỏi anh Tấn bây giờ có vợ ở đâu chưa Em ơi đọc thư em anh mừng muốn khóc Đợi em đợi đến bây giờ mình mới được đoàn viên Rồi hay quá Hay quá em gái Dạ hay ạ Rồi em gái có những ưu điểm khuyết điểm gì giới thiệu đàn trai nghe coi dạ ưu điểm của em thì à, cũng biết hát chút xíu còn à khuyết điểm thì à cũng hay quên đi làm á thì đó giờ à, em cũng ít có nấu ăn cho nên là nấu ăn cũng không có được ngon em à, em em hát ờ, cải lương được không cải lương thì đó giờ em ít có hát lắm em hát nhạc ừ, trữ tình hoặc là nhạc bolero này kia thôi à vậy thì hát đối lại bển đi à, cũng có lý do cho nên em mới hát bài này đáng lý bữa nay là em đi cùng với mẹ lên đây nhưng mà vì xe trễ xe cho nên là mẹ em lên không có kịp ừ. cho nên là thôi giờ vừa hát vừa tặng bạn trai vừa tặng mc vừa tặng à, quý vị khán giả tặng cho mẹ luôn ồ ờ, oh, rồi rồi em hát đi Đêm nay nghe tiếng mưa Con ngồi đây nhớ mẹ Ở quê nhà Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi mười ba con phải xa gia đình cõi có thân một mình nơi xứ lạ người xa trời ơi hát hay quá à bữa nay làm sao mà trễ xe mẹ à, tại vì mẹ mà ở dưới à, ở đó là huyện tân phú đông cho nên là muốn đi qua bên đây thì phải qua một cái đò à, chỉ có một chuyến xe thôi cho nên là đi là phải đi sớm phải 4 giờ khuya dậy sớm cho nên mẹ bị trễ xe à dạ. vậy hả dạ ừ, em cũng tính quay về rước mẹ nhưng mà lý do là hôm qua na em em đi làm ở ở sóc trăng á em em cũng mới về cho nên là em không kịp ủa mày ừ, làm gì đây? sóc trăng tại em em đi công tác em đi ờ, gặp khách á anh thành ra em là ơi nào đi sóc trăng thì nhớ uh, cho anh biết để anh ờ, đón em nghe làm tiệc đón nghe dạ <laughs> dạ em Ê, bạn trai bạn trai em phải cho bên đàn gái biết một chút về đường tình duyên của em đi lên đây thì em đã cũng nói thiệt à, nhiều khi nói thiệt cái người ta thương liền à mà đã từng có gia đình trước á là em à, em không chịu người đó nhưng mà nghe lời cha của mẹ à, nói chung là sự hiếu thảo thì đứng đầu em chịu thời khoảng chừng năm mấy thì vợ nó cứ lèn ngàn lèn hoài nó đi lên đi xuống nó đi xuống ngồi lên nó về hoài vậy đó xanh xong rồi em ừ, bao xe tới rước về nói chung là lo hết từ a đến z luôn rồi con phải chừng được tuổi mấy gì đó rồi nó ẩm gì chảnh xong rồi xuống xuống xong rồi cái nó viết đơn ly hôn mà xách cái tờ giấy ly hôn ra nghe từ cái trong cái ngã năm mà đi ra cầu thiệt em rớt nước mắt luôn còn cha còn mẹ để con nó bơ vơ á thiếu thương à, thiếu đi cái tình cảm à, của người cha thì em rất là buồn luôn em thấy nên là con tim chết lặng vậy đó giờ nói chung là em hả mong tìm một cái người hả bạn lại chung chung chí hướng để xây dựng một tình yêu xây đắp cái tình yêu gia đình hạnh phúc và trên thận dưới quà trong ấm mà im à, gia đình vậy là hạnh phúc rồi đừng có mà hả có chồng rồi mà lèn èn là không được em nói thiệt em ghét ai mà nói vợ chồng xưng mày với tao lắm đâu đó phải anh với em với lại bây giờ em em sợ cái cảnh sao mà giống như không phải ngày xưa anh ngày xưa là lâm xanh mà thương xưng nương á à, mẹ chồng à, học với thương quýnh chết tại ngã ba đường mà hồng khôn á, em phò trại lâm xanh á còn bây giờ không có anh sao mình yêu đương gì cái hình tướng mà còn ngày xưa người ta yêu đương gì cái nhân phẩm cái cái phẩm hạnh của một người con gái rồi người con gái thương người con trai cũng vì một cái sự hiền từ Trần Minh ờ, mà ngày xưa mà công chúa ờ, công chúa bình Nga vậy đó lo đọc, lo cho ăn học đổ Trạng Nguyên đó người khi mà đổ Trạng Nguyên rồi vua hoàng thượng mới thấy là giỏi quá công chúa Bích mới gả công chúa Bích Văn cho vậy đó mà Trần Minh không dệt lụa đó ha Trần Minh cố chúa đó ha dạ đúng rồi, <laughs> rồi. em có em dạ. có mấy mối tình rồi à, em cũng giống như à, bạn trai bên kia à, em cũng à, từng có gia đình rồi ly hôn thì được 2 à, năm ly thông một năm là 3 năm à vậy dạ. á hiện dạ, tại thì em, em đang có hai bé bé trai và bé gái bé gái thì à, ở về bên à, pháp lý thì bên cha còn em thì nuôi bé trai nhưng mà vì lý do là hai nhà gần á thì em thì đi làm em ở trên đây còn à, con á thì em gửi cho cho mẹ em giữ lại từ nhỏ là nó đã đi theo mẹ em không à cho nên là hai bên gia đình không có cấm cản là ờ. ừ bắt ai hết ờ, em lý do gì mà em chia tay với chồng mình vậy chung là hồi đó hai vợ chồng em thôi á thì cũng đơn giản lắm sống lúc đầu mới cưới về thì sống riêng à, tự lập riêng xong rồi à, thời gian rồi cái à, em về nhà sống chung rồi mâu thuẫn từ trong gia đình đó. nói chung là hai bên cũng đều à, đã lỡ chuyến đò nha em mong muốn một người phụ nữ thế nào em mong muốn là một cái người phụ nữ phải đoan chính phải dịu dàng hiền từ lời ăn tiếng nói nụ cười phải giữ gìn ý tứ nói năng mà sổ sàng bữa củi phân an à, cha mẹ nói thì cha mẹ thì lớn tuổi ví dụ con cái cái gì không biết thì cha mẹ cứ gầy la chứ đừng có mà hả ông bà nói là bữa lại được em không chịu nữa thiệt Vậy cho bây giờ là... em mong muốn là cái người à, đàn ông của em á là sau này sẽ như thế nào à, em cũng chỉ là mong một người có thể lo cho gia đình được ừ, không có quá nhu nhược quá à, có thể à, quyết đoán được trong mọi chuyện cái vấn đề đó anh giải quyết được em ơi <laughs> dạ không nói, nhiều thiệt chút à. được không dạ không em cũng thích nói nhiều lắm thích nói nhiều đúng dạ, không đúng, đúng luôn rồi đó em cần, đó em cần nói nhiều hơn em nữa à là nói đúng nha đừng có nói vậy nói nhiều thì nói đúng nhưng mà đừng có nói nhiều mà nói chuyện nói chật đúng rồi nói nhiều mà nói nói vậy là em không thích nói sách thánh à. hiền là được đúng không <laughs> đúng rồi chị em thích đọc sách thánh hiền lắm á chị thường à, thường ngày em nghe sách của huynh à, huynh trưởng bể thiện á nghe ngày nào đó về hợp với mẹ em lắm á về hợp với mẹ hả ủa rồi bây giờ sao lại về là có em em có sợ làm dâu không có ngại làm dâu dạ không đó giờ em cũng không có sợ sợ à. nhưng mà miễn là thí dụ như à, nếu mà nói về làm dâu thì miễn mẹ chồng thông cảm cho con dâu ví dụ như có sai thì cứ em con tánh em thì thích là sai thì cứ việc nói rồi liền có vấn đề đấy em yên tâm yên tâm em ơi em không nói thích chung là nói sau lưng hay là à, đừng có nói sau lưng nghe không có vừa lòng là nói ngay mặt cứ nói nghe. ngay mặt em là được rồi <laughs> đúng rồi người ta đang ngồi quay lưng này đây á đừng nói sau lưng <laughs> cặp này có thể nói chuyện nhau được rồi đó hôm nay em đi với ai bữa nay em đi với ờ, một chị đồng nghiệp làm chung chị đồng nghiệp đúng không dạ em là huệ ngọc em xin chào chương trình chào anh Quyền Linh và chị ờ, Hồng Vân và dạ, chào khán giả và chào bà em trai à, em là đồng nghiệp của ờ, giàu chị ờ, thấy em trai này cũng ờ, được thì em hai đứa tìm hiểu <laughs> vậy ổn rồi à, em đi với ai em trai hôm nay là em là đi với em ruột của em em chào anh Hoàng Đinh chào chị Hồng Vân và chào chị và chào quý vị khán giả dạ em thấy chị gái này dễ thương xinh xắn hiền đó anh em thì uh, ngoan hiền chịu khó em mong là anh chị hai anh chị cho nhau cơ hội tìm hiểu ạ à. thôi rồi mở rào bắt đầu nha nhiệm vụ của em đó có thể lên câu vòng cổ rồi lấy cảm tình cô gái không bước tới lên câu vòng cổ luôn được không cầm quà tới đưa luôn rồi đứng lên tặng quà kìa bắt đầu à, anh em tặng em à, đặc sản sóc trăng với yeah. Dạ. À, một hộp kẹo của bến tre anh mong rằng qua chương trình này à, hai đứa tao sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn và mong rằng tình cảm của chúng ta được càng ngày càng được yêu thương đông đầy vuông tròn và ngọt ngào như hộp kẹo anh đã tặng cho em dạ em cảm ơn em cũng có món quà tặng cho anh à, cái này thì không có giá trị nhiều nhưng mà đó là một cái móc khóa xe ví dụ như sau này mà mình có duyên á thì thí dụ như ở nhà thì có em nhưng mà ra đường thì anh nhớ chắc lên xe em cũng theo anh <laughs> anh cho em hỏi là mình ở dưới mình nuôi tôm đúng không anh ờ à, nhà anh nuôi nuôi tôm đúng rồi em nhà em cũng có nuôi <laughs> ủa nãy em nói đâu mà ở anh nghe không rõ huyện tân phú đông ờ à, huyện tân phú đông ở dưới là nuôi tôm nhiều lắm dưới, dưới à. chỉ ờ. nuôi tôm thôi nước mặn nuôi tôm thôi nói chung là ờ, hôm nào có đi ờ, sóc trăng thì điện anh để anh tiếp đón em ha <laughs> dạ lần đầu tiên gặp cô ấy em thấy cô ấy sao nói chung là anh nói chung là em thấy em này rất dễ thương à, nói chung là tánh tình nói chung là nói chuyện à, ngoan đạo đó nói chung là nói chuyện anh thấy em cũng à, nói chung là thích đó anh ơi <laughs> thấy thì được nhưng mà có cái là em cũng hơi uh, hơi ngại cái vụ tuổi tác á <laughs> em sợ là Ở đâu ờ, là... đâu <laughs> đâu có vấn đâu có vấn đề đâu em tuổi tác bây giờ trên lệch năm ba tuổi không có thành vấn đề gì miễn sao sống nó tốt hạnh phúc rồi rồi ừ. đâu ông bà mình nói nhất gái hơn hai gì trai hơn một mà dạ đúng rồi đó là nhất luôn á ừ nói chung là thông qua chương trình này anh từ ở bạc liêu mà lặn lội đường xá xa xôi ngăn sông cách lộ vượt thời gian đến đây là nói thiệt đem theo cả một cái trái tim chân tình và thành ý nhất đến đây để mà tìm một nửa yêu thương chứ không phải đến đây để vui chơi đến đây mà để ờ, làm cái chuyện ờ, ờ, vui là không có em đây là cả một cái chân tình cả một cái trái tim đầy yêu thương đến đây là quyết định để bấm nút đó quyết liệt rồi đó nhưng mà nói em quan điểm cho hôn nhân gia đình thế nào nói cho cô gái nghe đi em mà về nói chung là nếu mà về dưới quê anh sống à, nói chung là việc làm thì nói chung anh có thể kiếm cho em à, nói chung là cơm nước trong ngoài lo nội trợ là tốt rồi còn có việc làm thì càng tốt hơn còn không có thì anh có thể lo cho em được nói chung là cha mẹ hai bên thì phải hiếu thuận hai bên em hiếu thuận với cha mẹ anh thì anh phải hết lòng tôn kính cha mẹ của em và kính chị nhường em nói chung yêu thương hết anh em hỏi là nhà mình có đông anh em không anh nhà của anh thì à, năm anh em bốn gái một trai à, đứa em út của anh ở đây nó làm sài gòn của anh hiện dạ. tại đang làm dưới quê em thì à, nhà chỉ có hai anh em thôi anh trai với em thôi à, à. và con anh sống với anh hay sống với uh, con anh dạ. hiện tại là nó sống với uh, nó sống với anh mẹ nó nói chung à. là tháng nào anh cũng có ré cho tiền nói chung dạ. là tình cảm cha con <laughs> em với anh có duyên á thì anh có ngại về vấn đề con em không tại vì con em hiện tại là em đang cũng đang nuôi một à. một một bé không đâu anh anh anh không có ngại gì cái quan điểm đó mà quan quan điểm anh quan điểm là hai đứa mình có thể yêu thương nhau và sống tốt lo cho mấy đứa nhỏ là ăn học đến nơi đến chốn đặng có công danh với đời á là anh đó điều đó anh anh tiến tới em sợ là nãy lúc nãy em cũng có chia sẻ là em cần một người đàn ông là không quá nhu nhược à, có thể quyết đoán lại như em sợ ảnh hưởng người khác ví dụ à. như anh thì anh không anh không chấp chấp nhất mấy chuyện đó nhưng mà chẳng hạn như ảnh hưởng từ người thân người nhà à. và tiếng nói xung quanh em ơi anh thì nói một thì một hai là hai à chứ không có vụ mà nói một hai ba không có tại vì lúc trước em đã từng gặp một người như vậy đó à, lúc đầu cũng vậy sau này cái ảnh hưởng người thân rồi cho à. nên là mới ờ, gãy đổ tới bây giờ nói thật sự mà hai đứa là cho nhau cơ hội thì anh quen em thì anh cũng ờ, cho cha thiệt tình là anh cho cha mẹ lên à, dạ. đàng hoàng chứ không phải là quen nhau và bữa củi giữa đường anh không có dạ. hỏi vậy bữa củi bữa đường em không chịu nếu mà người thiệt là anh phải cho cha mẹ anh lên à, để à, tiến đến cái sự xa hơn hai đứa về chung một nhà ở sóc trăng là anh nói nãy anh nói ở huyện gì anh em quên rồi anh ở à, huyện vĩnh châu vĩnh châu vĩnh châu là đi xuống anh đỡ đoạn giữa là giáp ranh với bạc liêu từ cù lao dung xuống đó xa không anh từ cù lao Dung xuống đó khoảng năm chục cây số à. xa dữ vậy hả? Trời đâu có xa đường bây giờ nó lắng lẫy luôn chứ đâu có xa đâu em. Chạy chút xíu à, còn nếu mà em có ngại thì anh lên rước. Hỏi vậy rồi bây giờ em bước tới em nắm tay để truyền cảm xúc với nhau tận đáy lòng của mình rồi có thể hát một câu nào đó tặng bạn gái nhìn thẳng vô mắt luôn nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau Em xấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa vắng Anh sẽ đưa em, đưa em đi tìm một giấc mơ đời Hay vậy? Mười năm lạc lòi, phải không em? Mười năm nhọc nhằn chiếu trong tim ta lỡ thương nhau ta lỡ thương nhau thì cưới nhau liền trời ơi nhìn nhau rồi em gái hát đi cái này em bị gà nữa hát cái gì đi đó dạ hát, tự mà, nó, nghe nè hai cái giọng của tụi em á giống giống nhau á hát bài chung đi ừ nhà anh lát lắm nút nè anh lắm đó không kỹ lắm ừ hát bài chung đi cưng dạ giờ muốn hát bài chung á anh thôi giờ em muốn xong ca luôn nè anh uh, biết hát bài gì không dạ biết hát bản bài hai đứa mình yêu nhau mà rồi vậy anh hát hình như là em hát em trước trước đúng rồi một câu thôi nha câu thôi sáng mai đây anh ra biển mái trường và bị con đường dạng lá me bay Ngày hai ta chiều đi qua lối đó Anh thấy em nói cười Anh để ý anh thương trời ơi hợp quá giàu đất luôn trời đất quá trời hợp luôn mong rằng qua chương trình này là hai đứa mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn chứ anh thấy em thì anh cũng ưng rồi đó qua lời ăn tiếng nói nụ cười qua tươi đẹp cũng bởi màu hồng người tươi đẹp cũng bởi tấm lòng thủy chung qua đẹp thì phải có mùi sưng gái đẹp thì nhờ cái nết na dữ dàng cho chàng có tay ạ à. quá dữ luôn em qua ghế này ngồi luôn đi <laughs> em quyết định lên lên đây là anh biết cái đường xa mấy trăm cây số mà lên em phải bấm nút em mới lên chứ ừ. thì đặt bấm thì là đặt tình. vô liền dạ. bấm là đặt vô liền đây, để tay tay trái kìa rồi nè một hai ba có bấm không nè nữ rồi bấm luôn rồi đó nhớ lát bấm nút nha bấm không kỹ lắm chúng ta một, sẽ quyết định hai, bằng ba tiếng đếm Trời ơi Rồi Bấm mà nhọc nhằn quá chính thức các bạn à, đã đồng ý hẹn hò với nhau nắm tay nhau đi ờ, dạ. xin phép má cho con hôn ờ, nụ hôn đầu tiên dạ với em. xin xin phép được hôn một cái con gái em nhớ bạn gái tên gì không không nhớ luôn tên gì không nhớ trời đất ơi nói đã xong rồi, xin hôn rồi luôn thôi để chừng nào anh nhớ đi rồi tự anh anh ráng về anh nhớ giận đi rồi đó giận, giận lẫy rồi đó giận luôn giận luôn nhưng mà em có nhớ tên bạn trai không em nhớ là như là tên tân anh tại tại vì em em em có thật xấu em hay quên chứ không có gì hết trơn á ngoài ra cái đó cái gì cũng tốt hết em nghĩ em là quan đạo ghê luôn á thiệt à bây giờ em nói thì sao chỗ cho cái tên lại đó à, nói chung là ai chửi ta thì ta giả điếc à, chờ người hết giận ta khuyên chữ nhẫn quà ta để đầu tiên thì à, lấy không có lấy rau ra giận hờn à, thù quán dạ. nói đi nói cái ôm cái coi bắt đầu dạ, nào anh cảm ơn em nhiều nha dạ lớn không có sao tên gì ngọc dao à, chúc hai đứa sẽ à, sớm về chung một nhà nha dạ à, mình à, là nguyễn hoàng vũ à, đến từ à, long an long an à, hiện tại thì à, mình à, à, đang à, làm nghề sửa và bán điện thoại di động mình nay à, 40 40 tuổi tên là gì dạ nguyễn hoàng vũ à. nguyễn dạ. hoàng vũ nha 40 tuổi dạ sửa điện thoại di động ở long an mở ở huyện nào vũ dạ em ở à, à, đức hòa đức huệ anh đức hòa đức huệ dạ mời nhà gái dạ. mình giới thiệu một chút về dạ. bản thân đi cưng em chào chị hồng vân em chào anh quyền linh Rồi và em. bạn trai bên cạnh em tên là trương thị kim hằng năm nay em 40 tuổi hiện em đang ở quận 7 và làm việc ở khu công nghiệp hiệp phước nhà bè à, công việc của em là kế toán kế toán dạ bằng tuổi bạn này là kế toán nha người đây bán điện thoại di động ở đó thu tiền <laughs> là hợp lý luôn vũ uh, ưu điểm khuyết điểm của vũ như thế nào dạ em thì uh, có lẽ khuyết điểm lớn nhất của em là hơi ờ, lazy có nghĩa là là biến dọn dẹp nó hơi bầy bộn cho anh dạ sửa điện thoại đôi khi liền tùm lum la đúng rồi nhiều khi cái bạn em nhìn không ra cái bạn luôn Bạn sửa nhìn không ra còn về ưu điểm thì ờ, nói chung em cũng làm được nhiều thứ có thể là à, trong lĩnh vực à, về thể thao thì em chơi được nhiều loại môn thể thao cơi loại võ thuật này kia còn lĩnh vực à, ăn uống thì em vẫn nấu được nhiều món ăn và thích nấu những món lạ à, còn à, thí dụ như nghề nghiệp thì em cũng tóc thì đen em tự cắt vậy là cái kiểu à, tóc gió thôi bài à và coi như là em cũng thích trải nghiệm những cái hết nhưng mà cái nghề chính của em là nghề điện thoại di động là em cũng từng nhận bốn đệ tử rồi cũng ra nghề rồi đây bên à, bên bên bạn nữ nói về cái ưu khuyết điểm của mình nè dạ ưu điểm của em thì uh, em nhận thấy là mình hiền cũng vui vẻ hòa đồng có nhiều sở đoạn giống bạn nam không <laughs> dạ không em thì uh, thích um, sạch sẽ hơn tính thì cẩn thận tỉ mỉ à có nghĩa là bạn ờ. bên kia vẫn bừa bộn mình dạ. bên đây mình dọn ừ thôi kệ đó nhưng mà dọn hoài là cũng mệt đó chị <laughs> không thực ra bên đây rất là tỉ mỉ nha dạ. làm à, sửa điện thoại di động mà tỉ mỉ từng con ốc nho nhỏ từng con chip dạ. bé tí luôn rất là tỉ mỉ luôn vấn đề nhưng mà à, thường các kỹ sư làm kỹ thuật này kia đó họ bày tùm lum hết trơn họ muốn dọn làm cái đầu óc mình rối mình chỉ tập trung cho công việc á cho nên nó hơi bề bộn đúng rồi hơi bề bộn thôi chứ không có gì đâu phải cần khéo tay dữ lắm ừ nhưng mà làm xong mình có dọn dẹp không anh dọn à, cũng cũng có dọn nhưng mà nói chung nhiều ngày đó lại cái nó nó dọn đóng cái là mình lâu lâu mình phải dọn lần lâu lâu là bao lâu anh lắm ờ, khoảng chừng ờ, cũng không có cố định thời gian nữa mình cảm thấy Dạ. nó hơi bề bộn là mình dọn vài tháng dọn lần chị hỏi em nè em nấu ăn ngon không dạ cái đó là khuyết điểm của em em không biết Là nấu em, ăn à em không biết nấu ăn đúng Không không biết vậy nấu. Bên nấu ngon dạ bên đó người ta nấu ngon thì để người ta dạ. nấu còn bên đây bên đó người ta bừa bộn để bên đây dọn bên đây Đúng nấu không? bên kia dọn vậy ừ vậy đi bên đây ăn bên kia rửa dạ dạ luôn đó chị <laughs> rồi tình duyên em sao nè dạ tình duyên thì ờ, em cũng lận đận ạ trước á thì mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình thôi ừ. cách đây cũng ờ, lâu rồi thời điểm đó chắc khoảng tầm 20 hơn ừ, mươi tuổi hơn á dạ. ừ. đến nay thì chưa có mối tình chính thức nào nữa chưa chỉ có, có mối tình tìm hiểu sơ sơ dạ. rồi thôi ha dạ ờ. đường tình duyên bằng nam thế nào dạ nói chung thì ờ, cũng nhiều trắc trở anh trắc trở nói chung mà nếu mở một mối tình là một vết sẹo thì chắc người em lưng đầy sẹo quá trời đất ơi trời em dễ sợ vậy luôn Tự thuyết để chị coi em em dễ sợ quá trời ơi dạ chào án mộ chị quá thời lợi trên phát tay nha chị cứ... dạ không dám giờ mình gái kia để nó bị trời ơi bên đây người ta chỉ có một mối tình duy nhất mà cách đây cũng Nhưng lâu lắm rồi bị à, nói chung là cuộc sống ừ, cái duyên số đưa đẩy là em cũng à, hay bị người ta bỏ không mà chị chứ không phải là em à, ấy ừ. có mấy mối tình mà có thể sâu sắc nè dạ thì um, hồi à, năm uh, em học sinh, sinh viên á là em có quen với một cô gái cô đó quận 6 luôn hồi đó cô đó thương em nhiều lắm ừ. à, nói chung là mối tình cũng trải qua khoảng hai ba năm trong cái sự mà thương lo đó thì từ từ cô ấy trở nên muốn chiếm hữu rồi lại giống như hung dữ rồi ghen tuông dữ lắm thì nói chung mình cũng có tạc phải có lửa mới có khói mình công nhận rồi à, số cuộc em chịu không nổi rồi em chia tay ừ. thì em quen thứ người thứ hai thì người thứ hai tới là đầu ghen lại người thứ hai thì em cũng la hoài nó hoài không được rồi phải chia tay thì mối tình thứ ba quan trọng nhất là mối tình với lại người vợ của em sau này vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi có hai con nhưng mà nói chung là em cũng cố gắng giữ gìn cái gia đình 10 năm rồi nhưng mà khi mình cuộc sống mà ta nói yêu nhiều khổ mà khi mình càng cố gắng giữ gia đình thì bên phía kia lại nghĩ là à, coi như là mình không thể bỏ buông tay được rồi em phải chịu đựng nhiều năm nhiều tháng cho nên nói chung nỗi đau em giờ nó sâu dữ lắm bây giờ hai người con nó ở với ai hai đứa con ở với ờ, bên bên ngoài con em lớn chưa con em đứa 8 tuổi đứa 5 tuổi anh trai gái đủ hả hai đứa gái anh hai đứa gái luôn nhưng mà giờ em nhớ từ nhỏ cái em đau cho nên em bắt buộc em phải phải phải bỏ buông hết mà thì em buông làm buông được nhưng mà hai người có làm giấy tờ ra lý dị này kia sao không hết lâu rồi lý dị xong hết dạ, rồi dạ đúng rồi lý dị xong hết bây giờ em buông luôn để em làm gia đình mới để em tập trung để em tập trung công sức tập trung tâm hồn tinh thần để em lo cho gia đình mới bạn gái cảm nhận thế nào về câu chuyện ở bên ừ. đây nè em nói cái cảm nhận của em đi em thấy qua cái cách anh nói chuyện á, thì ảnh cũng còn thương á không, chứ không phải là ảnh ảnh đang bị thương thương hai đứa nhỏ thôi yeah. Dạ. thì giờ ảnh đã khi ảnh bước lên chương trình này thì ảnh cũng nói như vậy để cho em hiểu là ảnh buông hết rồi yeah. Dạ. bây giờ em gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào em thì muốn tìm một bạn nói chung là phải chín chắn trong suy nghĩ ừ. lập trường cũng phải vững nhưng mà không gia trưởng nói chung nếu anh ấy biết nấu ăn á, thì cái đó thì là một điểm cộng rồi tại vì em em không biết nấu ừ. Em có cái ờ, đòi hỏi gì về ngoại hình không? Ngoại hình thì uh, em là khá nhỏ con rồi thì em nghĩ chắc mấy bạn trai cũng phải uh, cao hơn em. Dạ. Cao hơn em chắc rồi, dạ. yên tâm. <laughs> rồi còn em trai. Dạ. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? nói chung thì cũng vừa người đừng mập quá ừ. thì ốm xíu thì em nuôi mập cũng được tại vì em cũng biết nấu nhiều món tây cũng ta lắm cao thì khoảng chừng mét năm mươi mét năm trở lên cũng được nói chung em cũng dễ tính với phụ nữ mình đừng nên dùng chữ mập ha à à, à hơi, hơi thừa căng chữ múp miếp dễ à, thương thế không ổn miệng là miệng mập nó đụng chạm hơi nhiều em xin lỗi dạ. xin lỗi em không thích người đàn ông như thế nào uhm, em không thích gia trưởng uhm. em không thích hút thuốc uhm. à, nói chung nếu được thì anh uh, kỹ sạch sẽ một chút tại vì uh, em quen với cái việc ngăn nắp không rồi nhìn thì sạch sẽ dạ nhưng khi làm việc thì nó dạ trong làm việc xong dạ trong công việc thì nhiều khi mình có dầu nhớt máy móc đồ thì cái đó thì ừ. chấp nhận thôi à rồi đó là cái trao đổi, mới có qua cái rào này thôi dạ bây giờ mình sẽ mở rào để hai bên cùng trao đổi nha dạ. cho nó rõ hơn dạ mở rào bắt đầu đi vũ ừ. nè à, tặng em dạ em cảm ơn em cũng muốn quà tặng anh ừ, cảm ơn anh có thể xem cốc đôi mở ra đi cứ mở ra coi dạ. là gì em cứ... thấy rồi cốc đôi cốc này cũng được đẹp như em là em sẽ có biết em họa lên liền ừ, à, sao mà em mê đủ ngày hết em cũng không biết nữa sáng uống cà phê uống trà nhớ bạn ờ, tặng ha dạ em cũng thích uống trà lắm rồi dạ. rồi hai bạn trao đổi với nhau nào cảm nhận về nhau đi anh thấy em sao nói chung là cũng ổn dạ à, em thấy anh sao anh thì em thấy cũng ổn à còn về cái uh, um, sâu về anh á, thì em nghĩ là chắc phải có thời gian tìm hiểu thêm à. chứ qua chương trình thì mình cũng chỉ biết sơ về nhau thôi chứ cũng chưa có đi sâu lắm mà. à dạ ừ, anh muốn hỏi là sao à, em có kén lắm không mà sao đến giờ chưa lập gia đình á à, thì mọi người thì nói em là kén nhưng mà em thì bản thân em tự đánh giá thì em cũng không kén lắm Ờ. nói chung là tình duyên của em thì cũng ờ, bị gọi là xui á thì sau một mối tình đầu tiên thì em cũng có tìm hiểu và làm quen thêm mấy bạn nữa mấy anh nữa thì thật ra là mấy người mà em tìm hiểu sau này đa số là đã lập gia đình à. là hiện còn ở với gia đình hoặc là những anh mà đang có vợ mà trong cái giai đoạn mà gọi là vợ thai sản hậu sản rồi đó thì nói chung thì em cảm thấy mình xui mình gặp như vậy rất là nhiều khi mà em biết ra thì mấy anh cũng hứa hẹn cũng nhiều lắm nào là để anh thu xếp nào là để anh ly hôn rồi nhưng mà toàn là lời nói không anh mà em cũng không thích là người thứ ba nữa tâm sự thấy thương không <laughs> toàn là gặp mấy anh vậy không à, à dạ. Ờ, cuộc sống em có những thú vui gì cuộc sống không Em đi làm thì nói chung ờ, cũng từ sáng đến tối Tại vì em làm tới 5 giờ rưỡi em mới về ừ. Về tới nhà thì thường thường là khoảng 6 giờ rưỡi Chủ nhật thì nghỉ thì ở nhà chủ yếu là nghỉ ngơi Dọn dẹp nhà cửa Hoặc là rảnh nữa thì bạn bè đi ờ, chơi, đi mua sắm hoặc là đi ăn uống Thì sở thích của em là đi du lịch, đi shopping Với ừ. lại ăn uống với bạn bè Dạ Mình cũng hay du lịch lắm Mình hay dạ. ra bờ biển rồi ờ, du lịch canh ngày nha, canh thi triều cái đặn xuống như tràn xuống bờ biển bắt ốc này kia rồi lên dạ. bờ biển nướng tại chỗ này kia vậy đó anh biết bơi không anh à, bơi rất giỏi và mình có một một cái tài tài lẻ là dạ. bất cứ người nào không biết bơi nếu mình chỉ hai ngày là sẽ biết bơi cái đó là một lời hứa em à, dạ. chị, chỉ giùm anh chị vân bơi giùm anh coi <laughs> bây giờ là chị vân là hết thuốc rồi chị vân là bây giờ không có hồ nào chứa được chị vân rồi chị vân vui tính ghê mà mà, mà chị tự nhiên không chị gần gũi nhìn gần gần gũi ghê luôn á thì vâng, à, bây giờ mình quan điểm về hôn nhân gia đình giữ lửa yêu thương thế nào mình trao đổi nhau đi xem có hợp với nhau không em có thích đọc sách không à, thỉnh thoảng em có đọc à. em thấy sách khác với phim ở chỗ nào à, sách đó, đọc thì mình động lại nhiều hơn là xem phim tùy theo cái uh, hoàn cảnh mà mình đọc nữa thì có thể mình cảm nhận nó khác nhau anh anh thấy nó như vậy thí dụ như mà sách á thì nó sẽ dẫn mình vô câu chuyện nó dễ hơn yeah. Dạ. và thí dụ như một cái ờ, một cái hiện tượng thí dụ nha cơn gió lạnh chợt len len qua khe cửa thổi rèm lá tung bay thí dụ vậy đi yeah. Dạ. nhưng mà khi đưa vô cái hình ảnh phim thì họ chỉ thấy mình thấy phật phật vậy thôi nó không có độ feel bằng yeah. Dạ. à. Ờ. vũ em nghiên cứu về yeah. Dạ. về gia đình hạnh phúc em nghiên cứu về sách ha à, sau khi đổ vỡ thì nói chung thì sách một cái sở thích của em từ xưa tới nay anh từ à. nhỏ là em ờ, tới giờ em đọc chắc vẫn hơn một ngàn cuốn sách rồi trời đất ơi thôi giờ nghiên cứu về sách hạnh phúc gia đình về phụ nữ đi em về hạnh phúc anh à, cũng sau khi mà mọi chuyện đổ vỡ thì anh à, cũng bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu ừ. và anh chợt nhận thấy rằng thực sự hạnh phúc không phải là thứ dễ giữ đâu em có nghĩa là nó sẽ có hai tình huống một là phải có một người chịu đựng và một tình huống là phải cả hai người giữ gìn trong tình yêu có một cái hóc môn mà sản sinh gọi là hóc môn tình yêu anh mới tìm hiểu là nó hóc môn oxytocin tức là mình sẽ sản sinh trong mối hệ khi mình à, gần gũi thân thiết nắm tay hoặc những cái tiếp xúc thân thể hoặc là những cái um, lãng mạn á nhưng mà để mà gọi là nó cũng gần như là lửa của hành tình yêu á nói chung là muốn giữ nó cũng không dễ đâu sau thời gian thí dụ như giờ mình có thể làm người gái đó cười nè mình thể là nấu những món ăn ngon nhưng mà sau thời gian cái những câu chuyện đó nó sẽ thành thành nhàm chán cho nên là nó cũng là không đơn giản để giữ danh một tình dạ. yêu đâu giờ nó nghiên cứu về hóc môn tình yêu giữ <laughs> luôn thôi dạ. bây giờ nè quan điểm khoảng uh, nếu ta tìm hiểu được qua lâu thì mình sẽ kết hôn nếu như em à, em thấy thường thường khoảng uh, à, sau thí dụ ấy, để à. cho lấy đi first ờ. đi nói chung thì em cũng là có tuổi rồi đó thì gia đình cũng hối thì nếu mà em với anh tìm hiểu mà cảm thấy mà mình hợp nhau có thể đến với nhau được thì em nghĩ đến cuối năm còn nếu không thì sang năm mà cuối năm còn à. anh thì sao ạ à? nói chung thì anh cũng cần ổn định cuộc sống sớm yeah. Dạ. càng sớm càng tốt kiểu vậy đó tại vì ở một mình thì cũng cô đơn yeah. Dạ bây giờ trước khi quyết định thì em có thể nói một câu gì đó tận đáy lòng mình với cái người đối diện suy nghĩ sau cái cuộc nói chuyện này như thế nào nói chung thì ờ, cũng duyên số có mấy đứa nó hỏi em mày sao đường vậy không có ờ, bạn gái đi đăng ký rồi này kia rồi chạy lên chạy xuống chứ vẫn khổ nhưng mà thật sự mà nói thì chỉ có thể ờ, tâm trạng thay mượn hai câu thơ của nguyễn tất nhiên thôi tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng người thì không bắt được bóng bao giờ cho nên khi thứ mình muốn là không bao giờ mình kiếm được cũng uh, lời lẽ dữ lắm luôn bạn này nhiều tài lẻ ghê á ờ. ừ. thôi giờ hát cho bạn gái nghe đoạn nào đi hay em có kỹ năng hát rồi em hát trước đi tại vì tự nhiên cái đề cử ngang cái anh hơi ngại em thì cũng không có tài lẻ nhiều thôi em tặng cho anh một cái ờ, bài thơ nho nhỏ nha anh đừng biết tên em trên cát sóng xô cũng tan chết rồi em quên mất tiêu rồi run quá <laughs> bình thường anh cũng hay rung vậy đó <laughs> giờ cũng đang đập bạc bạc anh đừng viết tên em lên cát sống xô bờ tan nát trái tim em nếu mà theo cái lối thơ nó sẽ như vậy dạ. mặc dù mình không biết bài thơ đó nhưng sẽ diễn dạ. như vậy thì đại khái là như thế rồi, bây giờ em trai ờ, có hát ờ, một đoạn nào tặng bạn gái không à thì xin hát một đoạn ờ, để uh, tặng bạn như dạ. làm quà anh mong một ngày đôi ta bữa bên đường hai hàn hoa thơm ngát nắm tay em thẹn thùng vuốt lên tông em và anh ôm em vòng tay ngất ngây dạ khi chúng ta bấm nút thì à, chúng ta sẽ nghe ý kiến người thân xin mời cả dạ. hai nhìn à, về phía màn hình Hello, xin chào chị Hồng Vân và anh uh, Huyền Linh, MC của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, uh, tên của em là Bích Vân và dạ, em uh, là cô ruột của cháu Hoàng Vũ đây gia đình cháu không có ai đến dự được bởi vì tất cả mọi người đang sống ở nước ngoài dạ ngay cả em cũng vậy thì um, chị thương cháu cho nên uh, bây giờ đã là một giờ khuya của giờ địa phương nhưng mà em vẫn um, cố gắng là cái clip để gửi đến um, uh, chương trình um, gửi gắm ông mai và mai mong rằng sự mắt tay của anh chị sẽ giúp cho cháu tìm được một nửa bên kia còn nửa còn lại um, còn um, Ừ, xin gửi gắm đến ờ, cho bạn gái bên kia là hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào cho nhau cơ hội nha ờ, và cái ờ, cháu của mình á, thì thuộc dạng hiền chịu khó làm ăn cho nên các bạn cố gắng tìm hiểu thử nhau coi có hợp hay không nếu mà được thì sẽ làm tiến tới và tới luôn à, lúc đó thì cả gia đình của bên nội nhất định là phải về dự rồi đó cảm ơn anh chị về chương trình rất nhiều chào chương trình à, em là Ngọc Ánh là đồng nghiệp của ờ, chị Kim Hằng à, em làm việc với chị Hằng cũng được uh, hơn 3 năm rồi và cũng coi như là chị em thân thiết ở trong nhà à, để nhận xét về chị Hằng thì em xin nhận xét ngắn gọn trong bốn cụm từ thôi tử tế hòa đồng chăm chỉ và ngăn nắp um, còn lại thì uh, chắc nhờ anh trai bên kia uh, mình từ từ tìm hiểu nếu mà hai người cho nhau cơ hội nha uh, tiếc là lần này thì em không thể đến trực tiếp ở phim trường để ờ, có thể cổ vũ cho chị hằng ờ, cũng như em rất là tò mò không biết là anh trai bên đó là người như thế nào ờ, có phù hợp với chị có em hay không ờ, nên tất cả em đều trông đợi vào quyết định của chị hằng ờ, cũng như là sự tư vấn tận tình của hai mc là, là những người mà trước giờ đã ờ, may mối thành công cho rất là nhiều cặp đôi thì em cũng hy vọng lần này chị em cũng sẽ được may mắn như vậy um, và em cũng xin tặng cho anh chị cũng như chương trình uh, một cái thông điệp ngắn gọn uh, trước khi mà cả hai trao cho nhau một cơ hội rất vui được gặp nhau dù ngày sau ta biết sẽ đi về đâu chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu rất vui được gặp nhau hãy bấm nút nếu mà các anh chị cảm thấy mình thật sự muốn cho nhau cơ hội à, em xin cảm ơn mc và chương trình ừ. dễ thương quá suy nghĩ cho thật kỹ quyết định hay không là quyền của các bạn chuẩn bị một hai ba hết thời gian rồi như vậy là vũ phong bấm anh xin lỗi anh xin lỗi tại sao vậy vũ ừ, chắc cũng tại chưa có đồng điệu anh ừ. với lại em thật sự thì tâm lý người đàn ông á à, anh hy vọng à, em à, một lời khuyên của anh dạ. với lại ờ, chị Yên Thành và anh muốn xin lỗi em mà tâm lý người đàn ông là thích chăm sóc người khác nhưng mà cũng thích được người khác chăm sóc ừ. cho nên cố gắng đi học nấu ăn thêm và mình nói chung cũng trải lòng hơn chút cuộc sống mình cứ trải lòng cứ từ từ rồi tình duyên cũng đến yeah. Dạ. em cảm ơn anh ừ. em gái cảm nhận của em như thế nào nói chung thì anh không bấm thì em cũng thấy là khá bất ngờ tại vì khi em đến đối với chương trình đó, thì em rất là nghiêm túc Đúng. Em cũng muốn là mở lòng thêm một lần nữa để đón nhận cái tình cảm. Ờ, nãy bạn Nam có nói cái chữ là không đồng điệu Yeah. Dạ. Mà chị nói trong tình yêu mà nó không đồng điệu mình không tìm được hạnh phúc đâu. Thành ra là như vậy nhiều khi lại hay. Yeah. Dạ. Tại vì thực ra thì ờ, còn rất nhiều người sẽ bấm cho em ừ, sau cái chương trình này Đúng rồi. và bấm cho bạn trai sau cái chương trình này cố gắng mình à, tìm cho mình một người yêu thương để à, xóa đi những cái nỗi đau những cái vết sẹo trong tình yêu của mình như vậy nha cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình dạ cảm ơn anh chị